Ok, xin chào các bạn và tôi Nguyễn Tục Sơn đã quay trở lại với các bạn rồi đây và rất là lâu rồi đúng không nào? Thì ngày hôm nay thì tôi có một video mới chia sẻ về cách kiếm tiền trên uh, trình duyệt Ray. Thì uh, đây ờ, như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình uh, giao diện trên máy tính của tôi thì đây chính là một cái giao diện hoàn toàn mới của Ray mới cập nhật vào ngày hôm nay. Đó. Ừ, và như các bạn đã thấy này, nó có cái khác cái gì? Thì một cái màn hình màu phía xanh xanh nhạt ở đây. Đó, nó thể hiện ra được là nó sẽ trả tiền chúng ta theo từng group thay vì trước đây á, là cứ tất cả các à, vùng các à, địa lý thì nó đều trả chúng ta là 5 đô la trên một lượt confirm đúng không nào thì bây giờ nó sẽ chia ra group 1 group 2 group 3 group 4 group 5 và tương tự như vậy á, nếu như bây giờ bạn à, biết cách tuyển được những uh, referral à, những rep ở group 1 group 2 group 3 thì bạn sẽ được cái thu nhập rất là cao cao hơn so với trước khi mà nó thay đổi nữa thì đây là một cái thay đổi nếu như anh em có cái kinh nghiệm về MMO về affiliate marketing trước đó rồi thì đây chính là một cái điều thông tin rất là tuyệt vời để bạn có thể tăng được thêm rất là nhiều cái thu nhập của mình lên còn nếu như bây giờ các bạn không có kinh nghiệm nhiều thì bây giờ các bạn nó có thể tuyển được ở trong group 4 và group 5 đó, nhưng ví dụ như ở đây có một số người bạn đó, uh, ờ, theo dõi cái kênh youtube của Sơn PS đó, thì một số bạn đang ở bên ờ, Canada đang ở bên Nhật đang ở bên uh, ờ, ở ờ, bên Mỹ thì đây chính là một cái thông tin rất là tuyệt vời cho bạn đây nhá à, tôi có một cái bảng thông tin mà bên uh, Ray nó gửi cho chúng ta qua cái email ấy các bạn đấy thì nó sẽ chia cho chúng ta theo từng group và cứ mỗi một group như vậy ấy, thì cái lượt confirm nó sẽ được tính ra hoa hồng khác nhau đây và đây chính là một cái giao diện mới vào có thể nó sẽ cập nhật vào trong tháng 11 này để chúng ta sẽ biết được rằng cái confirm này này cái lượt xác nhận này nó sẽ đến từ quốc gia nào trong vùng nào thì cứ tùy vào từng vùng tương ứng nó sẽ tính vào tiền hoa hồng cho chúng ta đó, còn cái số tiền là BAT mà tôi chưa được trả ở đây thì à, dự tiện dự kiến nó sẽ trả vào chúng ta vào ngày 8 tây tháng 11 sắp tới cứ ngày 8 tây hàng tháng các bạn nhớ nha ngày 8 tây hàng tháng nó sẽ trả tiền cho chúng ta một lần đấy bây giờ cái đồng BAT á, đang là 0,25 đô trên một đồng thì bây giờ tôi đang có là 6.477 đồng mà nhân lên với 0,25 thì tôi đã được khoảng 1.619 đô nhân lên với cả 23.000 trên một, uh, một, một, một đô thì khoảng 37 triệu trên một cái tài khoản này đúng không nào đấy à, tháng trước thì chỉ nhận được khoảng 2.800 thôi nhưng tháng này bây giờ tới điểm hiện tại đang là 6.400 có thể đến ngày 8 uh, ờ, tây tháng 11 thì đâu đó còn khoảng 2 tuần nữa thì cái thu nhập nó cũng khá ổn đó được chưa nào các bạn đây nhá thì tôi chia sẻ cho các bạn đó về những cái thông tin à, giả sử đi các bạn hiện tại đang ở Việt Nam đúng không nào Việt Nam thì nó sẽ nằm ở trong cái quốc gia là ở vùng group 5 group 5 là trên một referral chúng ta được một đô đó. các bạn thấy rằng nó giảm á, nên các bạn nghĩ nó ít nhưng thực ra một đô là một cái uh, thu nhập trên một referral khá là cao đó các bạn cực kỳ cao bởi vì các bạn nếu như các bạn có kinh nghiệm mà kiếm tiền trên điện thoại về báo mới báo hay hay là những cái ứng dụng khác thực, thực ra nó chỉ trả chúng ta từ 1.000 cho tới 2.000 đồng trên một lượt referral thôi còn một đô đây nó sẽ tương đương khoảng 23.000 đồng nó gấp rất là nhiều lần các bạn nó gấp rất nhiều lần đây nhé tôi cần chọn ép này để tôi tìm này quốc gia Việt Nam thì nó nằm ở trong cái vùng địa lý là group 5 nhưng nó giả sử đi bây giờ một số bạn nó đang theo dõi tôi ở trên uh, uh, kênh YouTube Sơn PS thì các bạn đang ở bên nước Nhật nước Nhật là Japan Japan đúng không thì Japan nó là vùng 2 bạn giới thiệu được một người á, thì sử dụng cái trình duyệt Ray này á, thì các bạn được 6, 50 đô 6,5 đô đó, 6,5 đô 6,5 đô nhân với 23.000 lên thì bạn được khoảng 150.000 rất là cao các bạn còn ờ, một số bạn đó đây là lần đầu tiên các bạn đã biết tới kênh YouTube của Sơn PS các bạn cũng chưa biết kiếm tiền với Ray ờ, bằng ờ, điện thoại smartphone như thế nào hay là làm sao để con mình có thể gia tăng được thêm thu nhập với Ray mà mình không còn phải bỏ vốn đó thì các bạn có thể là Ờ, đăng ký kênh youtube của tôi đó là Sơn PS nha đây này tôi chỉ các bạn nhé các bạn nó vào cái phần đó là danh sách phát đây này trên cái kênh youtube đây đó thì các bạn đó truy cập vào cái phần danh sách phát thì tôi có một cái bộ video tôi tổng hợp lại toàn toàn tập về cách kiếm tiền với Ray mà không cần phải bỏ vốn nha không cần phải bỏ vốn đó thì các bạn nó coi hết tất cả video đi để các bạn sẽ hiểu được đó là cái này kiếm tiền như thế nào nguyên lý trả thưởng ra làm sao và cách để rút được tiền đó thì bây giờ chúng ta hãy tranh thủ đi các bạn tranh thủ để chúng ta làm thật là nhanh để chúng ta ra được cái kết quả rồi giả sử đi bây giờ các bạn nó đang ở vùng uh, ờ, Unity State là bên Mỹ không nào thì các bạn nó giới thiệu một người các bạn được 7,5 đô không 7,5 đô nhân với cả không và nhân với cả 20 uh, 23.000 lên thì các bạn đâu đó được 172.000 trên một lần confirm đó thì cái câu hỏi rằng là làm cái này liệu ngoài ông Sơn ông ấy ờ, làm được ông kiếm tiền được rồi thì ngoài ra ờ, còn ai kiếm được tiền hay không đó thì các bạn hãy cứ vào trong group này này đó, tôi có để lại đường link ở phía bên dưới đoạn mô tả của video này nhá đó thì các bạn vào trong group này đó bạn tham gia vào trong group này đi đó bạn ờ, vào trong cái phần ờ, hình ảnh đó các bạn sẽ nhìn thấy được rằng rất là nhiều người bạn đã làm được có kết quả không? và những cái confirm này này thì nó đều xuất phát từ trước thời điểm tháng 10 về trước thời điểm tháng 10 về trước nên nó cứ một lần confirm thì các bạn sẽ được 5 đô la rồi đó ví dụ như bạn này bạn đã giới thiệu được 139 lượt uh, download này thì sau 30 ngày thì nó đã confirm được uh, ờ, 3 lượt và nó cứ tính tiếp tính tiếp tính tiếp tính tiếp không đó các bạn đó rất là nhiều người bạn đã làm được đây hôm qua tôi thử post một bài viết này thì nhiều bạn đã làm được thành công các bạn cũng khoe lên nhá. đó. có người thì ra được kết quả nhiều có người thì ra được kết quả ít thì đây là dựa vào cái cái ờ, kinh nghiệm cái kỹ năng cái khả năng của các bạn các bạn đi tuyển referral thôi còn nó giả sử các bạn chưa biết cách tuyển như thế nào đó các bạn nó vào trong cái video này ở trên kênh YouTube của Sơn PS thì có một cái bộ video đó là cách tuyển hàng trăm referral mỗi ngày không và cái này là miễn phí nha các bạn không cần phải uh, bỏ tiền ra để các bạn học cái này đó thì tôi vẫn chỉ cho các bạn một cách rất là nhiệt tình đấy hay là bạn Thế Dương này được 143 download này đấy. bạn này tuyệt vời hơn này bạn này là bạn Chí Nguyễn đó, bạn ấy được 111.115 lượt download 1.115 lượt download hay là bật yên này 195 được lót này chưa được confirm thì uh, bạn này bán này làm chưa được một tháng thôi thì khi, nếu mà tính ra được confirm á, bây giờ bây giờ bây giờ tờ, tôi thử tính á, là cứ um, 195 người download á, thì có khoảng 20 phần trăm sẽ sử dụng qua 30 ngày đây là con số tối thiểu nha thì bây giờ tôi nhân lên 0.2 đi thì đâu đó sẽ được 39 lượt confirm mà cứ bây giờ cứ một lượt confirm tính từ bạn ấy làm mà trước tháng 10 thì bạn sẽ được 5 đô trên một lượt giới thiệu thì bạn sẽ được là 195 đô nhân lên với cả 23 nghìn khoảng 4 triệu rưỡi đó, 4 triệu rưỡi một tháng mà làm chơi chơi thôi thì cũng là thu nhập được đúng không các bạn đó, hay là bạn Đào, Đào Tuấn này đó, bây giờ cứ giả sử đi là 614 tôi nhân với cái tỷ lệ là 20 phần trăm cái cái số người người ta sử dụng sau 30 ngày thì ray nó sẽ confirm với chúng ta thì do các bạn này đều là làm được khoảng ờ, từ trước tháng 10 rồi từ trước tháng 10 nên tôi đều tính cái thu nhập là 5 đô la cho một lần confirm nhé thì đâu đó được 6 14 đô này nhân với cả 23.000 lên thì mình được 14 triệu oh, rất là tuyệt đó, còn cái bằng chứng thì rút tiền về là nó có thật rồi đó đây là cái tài khoản của tôi này cái tài khoản này thì uh, hoàn toàn cái uh, review này cái cái lượt download này từ Việt Nam nha các bạn từ Việt Nam đó ví dụ như bây giờ tôi có 3.700 này 72 lượt download tôi nhân với cả 0.2 uh, ờ, là ra số lượt confirm đó tại vì cái này nó chưa confirm hết này nó chưa trả hết cho tôi này rồi sau sau đó tôi nhân với cả 23.000 lên thì đâu đó còn được uh, 17 17 triệu đúng không 17 triệu đúng không ta à chưa nhân với cả đây bây giờ tôi tính lại nhá số lượt download này 3772 tôi nhân lên cả 20 rút gọn là 0.2 thì tôi được 754 lượt confirm và cứ một lần confirm như vậy thì tôi được 5 đô la rồi thì tôi được 3.772 đô nhân với cả 23.000 lên thì thu nhập từ cái tài khoản này nó khoảng 86 triệu rồi các bạn thấy tuyệt vời không nào đó tuy nhiên là tôi làm bởi vì tôi làm trước các bạn thôi tôi làm trước các bạn thôi còn ở ngoài ra thì tôi còn có rất là nhiều những tài khoản khác nữa và bên cạnh đó thì tôi cũng đã dạy cho rất là nhiều những học viên của tôi đó, làm ra được có kết quả thành công đó, bạn Lê Thanh Lộc này được uh, 1.200 lượt download này thì có công thức rồi các bạn cứ thế các bạn tính nhẩm ra để các bạn biết xem là thu nhập của họ là bao nhiêu hay là bạn uh, Trọng Huy này đó bạn có 16.000 lượt download bạn này bạn đã kiếm được mấy trăm triệu từ cái play này rồi đó, hay là bạn Nguyễn Hữu Phước này đó bạn này cũng kiếm được mấy trăm triệu từ cái uh, rồi những người bạn này rất là tuyệt vời các bạn bạn này được 61 download download này đó, thì tất cả những người đây đều là những người thật việc thật nha các bạn hoàn toàn là người thật việc thật và họ ra được cái kết quả thực tế hay là chị ờ, Nguyễn Trăng Thảo Diễm này đó, chị này cũng là được khá nhiều lot được 1919 lượt download và đây chỉ là một trong những tài khoản của chị thôi đó theo tôi biết là như vậy hay là chị Tuyết này chị Tuyết này là cũng ờ, ngoài 50 rồi các bạn khi mà chị mới bắt đầu chị uh, tham dự và chị học theo những cái chỉ dẫn của tôi á, thì chị đi rất là chậm chạp không? Ờ, bởi vì chị không có quen sử dụng máy tính nó ờ, chưa có kinh nghiệm trước đấy nhưng uh, các bạn nhìn thấy này một tài khoản của chị đó cũng được 4.385 lượt download cũng rất là tuyệt vời đúng không nào đó nên nó có học nó sẽ có khác thì các bạn nó quan tâm chương trình đó thì tôi có đang dạy về trong cái chương trình là coaching online 11 và chương trình này nó không phải là chỉ dạy cho các bạn về kiếm tiền với ray bởi vì ray nó chỉ là một trong những dự án thôi và tôi sẽ còn rất là nhiều những dự án khác và theo cái kinh nghiệm của tôi làm MMO làm việc kiếm tiền online từ trước đến giờ thì tôi để ý thấy một cái điều đó là cứ mỗi một năm nó sẽ có một cho tới hai cái trend nào đó và giúp cho chúng ta kiếm được tiền thì tôi cảm thấy rất là tiếc bởi vì tôi không biết tiếp rate sớm và thực sự thu nhập của mình từ rate này không có không có nhiều ờ, nhưng nếu như bây giờ nhưng nếu mà tôi biết nó từ sớm từ đầu năm 2018 đi thì chắc chắn là cái việc là kiếm được số tiền là vài tỷ tới thậm chí chục tỷ đó là chuyện hoàn toàn khả thi làm được các bạn đó, và ừ, những cái bằng chứng nếu như các bạn theo dõi kênh youtube của Sơn PS trước đó các bạn lâu rồi thì các bạn sẽ biết cái điều này đúng không nào đó đó là cái một cái điều mà tôi muốn dẫn chứng cho các bạn biết được đó là những quyền lợi của những anh em học trong coaching online 11 cùng với tôi thì để học cái chương trình này các bạn cần phải có số vốn ít nhất là khoảng 50 triệu thì mới các bạn mới bắt đầu được nha còn nếu như các bạn đã không có vốn thì các bạn cứ làm theo những chỉ dẫn của tôi hoàn toàn miễn phí thì tôi vẫn chỉ cho các bạn đây giống như bạn này này à, bạn này cũng là một trong những người bạn của tôi thôi nhưng bạn này thì bạn ấy chưa học chương trình coaching online đó, nhưng bạn nó có kỹ năng và kinh nghiệm về MMO rồi thì bạn ấy làm nhẹ nhàng là bạn ra thôi đó, nhờ có Sơn biết uh, thêm được một kênh kiếm tiền rất là hay mới nghịch nghịch một chút thôi mà bằng này rồi đó thì bạn này được uh, 4.000 lượt download mà bạn ấy nói rằng các bạn mới nghịch một chút thôi thì bây giờ nhé tôi cứ tính thử xem này để cho các bạn biết được rằng nếu như bây giờ bạn này có 4.000 đô thì bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ cái việc bạn nghịch nghịch chút thôi là 4.085 các bạn cứ thử nhân lên với cả 0.2 là sẽ ra lượt confirm cuối cùng đó lượt confirm cuối cùng thì là 817 lượt confirm bởi vì đây nó mới trả chúng ta được một nửa thôi cứ sau 30 ngày thì nó mới trả chúng ta mà nó cuốn chiếu các bạn hình dung nào thì bây giờ này 817 này tôi nhân với cả 5 đô lên và nhân với cả 23.000 thì ờ, cái số tiền bạn này kiếm được đâu đó khoảng gần 100 triệu rồi đó gần 100 triệu từ cái việc ờ, làm chơi chơi thôi đó nên đó là một trong những cái trend những cái cơ hội để giúp cho các bạn tạo được thêm những cái nguồn thu nhập rất là lớn mà đôi khi ờ, các bạn nghĩ rằng ô làm nhẹ nhàng như vậy thôi mà cũng có thể tạo được thu nhập lớn như vậy rồi sao nên quan trọng nhất là cái thông tin các bạn hình dung không cái thông tin khi mà các bạn nó làm kinh doanh nó quan trọng nhất là cái thông tin đó nên ở đây này các bạn nó muốn bắt được thông tin thì thứ nhất bạn hãy đăng ký kênh youtube của tôi không bởi vì ờ, sẽ luôn luôn có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo của tổ của tôi nhá các bạn bấm một nút hình của chuông và đặc biệt hơn này ờ, bạn nó follow trên ờ, cái Facebook cá nhân này Nguyễn Tùng Sơn nhé thì có một cái nút đó là theo dõi hoặc là nút follow á các bạn bấm một nút xem trước cho tôi thì khi mà các bạn bấm một nút xem trước thì bất kỳ cái bài viết nào tôi đăng lên thì các bạn sẽ thấy ngay đó thì đó là cái quyền lợi của các bạn thôi bởi vì các bạn follow tôi thì tôi cũng chẳng có thêm được cái thu nhập gì hết không Facebook chẳng không có trả tiền khi mà có lượt follow nhưng mà khi mà các bạn bấm follow như vậy thì các bạn là cái quyền lợi của các bạn nhé rồi bên cạnh đó thì tôi cũng chia sẻ với các bạn bởi vì uh, Ray hay là P Network hay là những hình thức kiếm tiền online trên mạng khác khi mà tôi đã đưa lên trên kênh YouTube ở đây thì đó đều là những cái cách kiếm tiền mà tôi đã kiểm chứng rồi những cái nào mà không thành công thì chắc chắn rằng tôi sẽ không dẫn cho các bạn tới những cái điều đó không và tôi sẽ loại bỏ rất là nhanh ờ, bởi vì không phải là ai mình làm mà mình cũng thành công ngay mà chắc chắn rồi tôi cũng sẽ có những cái thất bại tôi cũng sẽ những lúc mà mình sẽ đưa ra những quyết định sai lầm nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm rất là nhanh và tôi sẽ ngay lập tức tôi sẽ không có làm cái đó nữa các bạn hình dung không nên cái, cái tốc độ thay đổi của bạn quyết định cái sự thành công của bạn nhá được chưa tốc độ thay đổi của bạn quyết định sự thành công của bạn thì uh, một trong những cái cách kiếm tiền mà nếu như mà tôi nhận định mà được lâu dài được bền vững thì ví dụ nhá những cái hình thức mà hiện tại tôi đang chia sẻ kiếm được tiền ngay cho các bạn thì đó là một cái rất tuyệt vời rồi nhưng không phải lúc nào nó cũng có còn cái mà lâu dài bền vững đối với tôi mà nói tôi nhận định ra thì vẫn là cái clickbank đó nên các bạn á, uh, bình thường các bạn vẫn cứ làm clickbank các bạn vẫn xây dựng traffic bởi vì hôm nay tôi muốn viết một bài viết rất là dài chắc đâu đó khoảng 500 từ thì tôi có gửi vào trong cái lớp chuyên sâu dành cho những anh em học về uh, học viện clickbank chuyên sâu của cộng cùng với tôi thì tôi có viết một bài viết rất là dài cho những anh em đó tôi muốn chia sẻ rằng ờ, khi mà các bạn làm clickbank ờ, nó sẽ có hai việc cái việc số 1 đó là các bạn sẽ xây ra danh sách khách hàng và việc số 2 đó là các bạn nó sẽ biến danh sách khách hàng này trở thành khách hàng mua hàng của các bạn nên ờ, những cái gì mà các bạn đang học được đó là các bạn đang học cách để xây dựng danh sách khách hàng tại sao các bạn cần phải làm Instagram tại sao các bạn cần phải làm Pinterest YouTube đó, hay là những cái nguồn traffic khác đó là các bạn đang xây dựng ra danh sách khách hàng sau đó thì tôi mới dạy cho các bạn thêm một bước nữa đó là các bạn bán nó như thế nào và làm sao để các bạn có thể chuyển đổi được cái danh sách hàng đó trở thành cái thu nhập của các bạn và họ mua hàng đúng không nào thì đây là một cái game và đây là một cái trò chơi nó mang tính chất đó, nó cần nhiều cái tư duy cần nhiều chất xám cần nhiều cái sự hành động lâu dài bền bỉ của các bạn hơn và khi mà các bạn thành công được với Clickbank rồi thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có một cái uh, một cái kinh nghiệm và một cái sự trải nghiệm rất là vững khi mà các bạn nó bắt đầu với cả MMO và affiliate marketing ờ, nên có bất kỳ một cái dự án gì thì các bạn đều khả năng thành công cao đó bởi vậy á tôi đưa tôi đưa cho các bạn một cái lời khuyên đó là nếu như bây giờ các bạn hỏi tôi rằng anh Sơn ơi bây giờ anh Sơn chia sẻ rất là nhiều những hình thức kiếm tiền như vậy nào là kiếm tiền trên điện thoại kiếm tiền online bằng smartphone ờ, kiếm tiền với Ray kiếm tiền với P Network và những hình thức kiếm tiền khác nữa thì cái cách nào là đi được lâu dài và bền vững thì tôi đưa cho các bạn lời khuyên đó là bạn hãy bắt đầu học Clickbank đó thì các bạn chỉ cần search cái từ khóa là Sơn PS này đó, Sơn PS các bạn có thể gõ thêm cái từ đó là dạy Clickbank chẳng hạn đó các bạn nó gõ từ cái từ khóa là dạy Clickbank thì nó sẽ ra rất là nhiều những video mà trước đây thì tôi đã đăng tải lên nói về chủ đề việc kiếm tiền với Clickbank và cũng rất là nhiều học viên làm theo tôi làm theo những chỉ dẫn và ra được kết quả cho các bạn còn đây là con đường dài và các bạn hãy nhớ cái cột mốc khi mà các bạn lên được 10.000 lượt follower thì lúc này các bạn bắt đầu có những cái thành tựu bắt đầu các bạn có được thu nhập rất là lớn từ cái traffic này đó hãy nhớ sẽ có hai việc các bạn cần phải làm một là xây dựng traffic xây dựng danh sách khách hàng thứ hai đó là các bạn chuyển đổi từ cái, danh sách khách hàng này thành người mua hàng của các bạn thì bạn cần phải học được hai kỹ năng thì từ trước giờ các bạn mới học được kỹ năng số 1 thôi đó thì bây giờ các bạn cần phải học thêm cái kỹ năng đó là kỹ năng số 2 nữa nhưng đó sẽ là một cái con đường lâu dài và bền vững cho các bạn để giúp cho các bạn thành công rồi ok thì cái video này thì tôi muốn uh, chia sẻ cho các bạn nó tổng kết lại đó là um, cái brain này này thì đây cũng là một trong những cái uh, hình thức kiếm tiền uh, theo uh, theo dạng cơ hội theo trend không mà dường như chúng ta không cần nó phải nhiều quá nhiều kỹ năng kinh nghiệm để bắt đầu và chúng ta vẫn có thể kiếm được vài chục triệu thậm chí hàng trăm triệu đó các bạn đã cho tôi đã cho các bạn nhìn thấy những cái minh chứng ở trong cái uh, bài post ở trong group này rồi đó các bạn có thể nhìn thấy và các bạn đã follow theo tôi lâu thì các bạn cũng đã biết được những điều này đó là dạng kiếm tiền theo dạng cơ hội thì chúng ta hãy tranh thủ chúng ta làm thật nhanh ờ, đưa được quyết định tốc độ thật là nhanh để chúng ta kiếm được tiền đó và sau đó khi mà các bạn có được tài sản rồi các bạn có được thu nhập rồi các bạn đã phải biết dành cái tiền này để làm gì ví dụ nhé tôi sẽ chia ra 50 phần trăm để tôi ờ, tiêu xài sinh hoạt cá nhân hay là đi du lịch đi chơi mua sắm đó còn 50 phần trăm còn lại tôi sẽ chia ra tiếp là đầu tư dài hạn ví dụ là bất động sản hay là đầu tư ngắn hạn cho công việc kinh doanh hoặc là tôi sẽ đầu tư vào học tập nhưng cái thời điểm mà tôi mới kiếm được khoảng 10 ờ, cho tới 20 triệu một tháng thì lúc đó tôi sẽ dành vào cái tiền học tập nhiều hơn mà tôi cũng không có bỏ tiền vào đầu tư gì hết tôi dành ra tiền học tập tôi thường xuyên tôi mua sách các bạn nếu như bây giờ các bạn nó hỏi rằng nó mua sách gì về ờ, internet marketing giúp cho các bạn đã kiếm tiền trên online giỏi các bạn có thể nghiên cứu từ, ờ, cái ờ, cuốn sách là bí mật com đây này và nhà tôi rất là nhiều sách cứ mỗi một tháng nó qua đi thì chắc chắn tôi mua ít nhất khoảng 1 triệu tới khoảng gần 2 triệu tiền sách các bạn tôi đặt ở trên Tiki á đó thì đó là chia sẻ với các bạn thêm với cái điều đó còn cái hình thức kiếm tiền được lâu dài bền vững và giúp cho các bạn nhiều kỹ năng nhiều kinh nghiệm nhất thì các bạn hãy tìm hiểu về Clickbank đó hãy lên cái kênh YouTube và search từ khóa là Sơn PS dạy Clickbank ok rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và nếu như các bạn thấy video này thực sự có giá trị với các bạn thì đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh youtube của tôi để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới à, và video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một bí quyết nữa là làm như thế nào để các bạn có thể tuyển được những referral ở vùng 3, vùng 2 và vùng 1 thì các bạn có quan tâm điều này không nào nếu như các bạn quan tâm về cách để tuyển được những referral từ uh, group 3, group 2, group 1 để các bạn có thể kiếm được trên 5 đô la trên một lần giới thiệu lên thì các bạn có thể comment phía bên dưới là tôi quan tâm hay là các bạn quan comment phía bên dưới là là làm uh, quay video đi sơn đó bởi vì khi mà tôi quay được một video hướng dẫn cho các bạn đó, thì thực sự mất rất là nhiều cái công sức không ờ, ít nhất phải hơn một tiếng mới ra được một cái video bởi vì tôi phải chuẩn bị kịch bản chuẩn bị đầy đủ các thông tin đó, chuẩn bị các slide đó, chuẩn bị ờ, về cái thời gian để setup máy quay rồi cắt ghép chỉnh sửa ảnh tất cả các thứ rất là nhiều công việc phức tạp thì mới ra được một video hoàn chỉnh cho các bạn nên nếu như các bạn thực sự quan tâm thì các bạn hãy comment phía bên dưới là tôi quan tâm không và hãy chia sẻ cái video này lên trên Facebook đó, các bạn bấm vào nút chia sẻ các bạn đó, ví dụ như bây giờ có một cái video đây đó, các bạn bấm vào cái video này Ok xin chào mừng tất cả các bạn bấm vào video này các bạn bấm vào nút chia sẻ này thì có nút share đó sau đó các bạn lựa chọn cái share là các bạn đăng lên Facebook chẳng hạn đó thì hãy giúp tôi lan truyền video này lên trên Facebook đó, để cho nhiều người khác để họ có thể nắm được những cái thông tin tuyệt vời này ok rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn chúc các bạn thành công bye bye các bạn